Lời nói đầu tiên xin cho lọc phát tài gửi đến toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay lời chúc sức khỏe đó ok rồi anh em mình á đến với lại lọc phát tài á, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về môn tài xỉu nha anh em đó. ở ngoài thị trường mình sẽ có hai loại một là có tan và hai là không tan đó thường thường có tan là anh em thấy đây nè đây là chip này anh em đó chip 6 mặt đó anh em thấy không 6 mặt 4 mặt rồi nắp camera đây đó mình để sát cho anh em coi từng chút một đó. đây là nắp máy này mình tay hay chơi này châu châu kiến thành nè đó rồi đó anh em gửi lên cái đồ nào mình làm vô đồ đó cho anh em hột nào cũng được nắp nào cũng được hết mình sẽ làm hết cái gì cũng được miễn cứ có đồ là mình làm thôi rồi đây hôm nay mình đã chuẩn bị cho anh em về một bộ về mặt nhất cho anh em đó hai bộ đều về, về mặt nhất hết ở một bộ đây nè là bộ 11 nè mà hôm nay là 13 này anh em còn 12 thì hôm nay không có ai đặt làm hết mình sẽ làm hai bộ này rồi mình tháo ra và thử cho anh em luôn từng chút một từng chút một mình sẽ test cho anh em qua là đèn led này 500 này và nước muối nha anh em đây bỏ ra bộ mặt lục này anh em rồi bước đầu tiên mình sẽ test cho anh em là là về 500 đây hiện tại mình có một cục 500 Mỹ và một hộp có đồ mình để vào đây ok giờ bốn hộp đúng không rồi mình để đây đó nó đã hít lên đã hít lên được chưa đó mình để đây mình test cả dĩa luôn nè đó mình để lên này rồi ok đít nè rồi để lại rồi bây giờ mình sẽ test cái nắp của nó luôn cho anh em nè đó ok rồi nắp xong bây giờ mình sẽ test qua đèn cây đèn led đây đó có đồ anh em nhìn phát là biết luôn đó không trong veo một đó mình để đây nè cho anh em có công nè đó hai tiếp theo ba đó trong veo nha anh em rồi ok mình đặt xuống lại nè rồi giờ cái bước này nè là mình sẽ test cho anh em về là cái nước muối nha anh em đó cái nước muối nè cái này là cái quan trọng nhất nè đây mình để cái ly nước muối này cho anh em luôn đây rồi nước muối đậm đặc đó mình để nó cho em coi nè đó muối đủ độ đủ độ của nó nha anh em hột mình đó là nó mới nổi nha chứ còn như hột bình thường anh em thả vào vẫn chìm nha anh em anh em mình nhớ kỹ nha đi chơi nhiều cũng biết rồi đó mình để cả ký này nè đó, mất hết muối cho mình luôn rồi tiếp theo nè để vô cho anh em coi nè đó hột nổi đều nha anh em đó hột nổi đều anh em thấy không đó. Rồi, mình sẽ vớt ra và test cho anh em coi cái bộ hộp nó như thế nào nha rồi đây <clears throat> để mình lau sạch sẽ nè đó mặn chát chúa luôn đó. ngồi đây mình thấy mặn rồi cuộc đời này mặn lắm anh em đó bộ hộp này mặn giống như cuộc đời mình vậy đó quen con nào con nó đá mình hết buồn lắm anh em nào á, có máy nào á, cứ giới thiệu cho mình con đó. mình sẽ ưu đãi giảm giá cho anh em đó. ok lời nói có uy tín nha đó. cứ có con máy nào giới thiệu mình giảm giá hết rồi bây giờ này, mình sẽ đã sóc một vài cây xanh chín cho em xem nè ba cây nha anh em đây cây đầu tiên nè cây đầu tiên mình sẽ đặt về xỉu đi đó đánh xỉu cho đánh cho vui rồi nhất nhất tứ tiếp theo này anh em lắc mạnh đó cho hột có chạy lung tung chạy đi xỉu tiếp theo này cái thứ hai nè vẫn xỉu rồi cái thứ ba mình sẽ đánh về tài đó mình tài mình đánh thêm lục nữa cho vui ok dở đấy anh em có lục có tài rồi thua hai cái đầu ăn cái cuối rồi bắt đầu từ cái thứ ba này mình sẽ đánh cho anh em xem này nha đó hiện tại á quên để nói cho anh em nữa khi đi chơi á anh em mình á bộ này nè nó sẽ kẹp vào S304 này hoặc là máy xanh và cái cuối cùng đó là nón nha anh em đó hộp mình nó sẽ đi kèm máy xanh S304 hoặc là nón nha anh em hôm nay mình sẽ dùng là S304 cho anh em xem khi á anh à, em anh em nhìn kỹ nha khi á mà có nhất á mà nó lên đó thì máy mình nó sẽ báo cho anh em xem nè đó nhất nè máy nó sẽ báo cho anh em xem ok rồi mình tắt rồi mình để máy trên chờ mình tới nha bây giờ mình sẽ test cho anh em coi nè lắc cái đầu tiên nè đó anh em chờ một tí một hai giây máy nó sẽ báo cho anh em nha đó hiện tại cái này là không có nha anh em đó không có máy không báo nha anh em rồi mình dỡ nè rồi đó ba tứ ngũ tam tứ ngũ ok cái tiếp theo nè khi không có anh em mình nữa thì đánh về tài nhẹ cho mình rồi cây này đã có nha anh em đã có máy nó báo rồi anh em đó khi mà đã có anh em đánh tắt tay vào mặt nhất cho mình tắt tay vào mặt nhất cho mình rồi đánh xỉu đánh vào mặt nhất và đánh xỉu cho mình đó anh em thấy không rồi cây thứ ba anh em bắt đầu nè rồi anh em chờ mình tí nha đó có rồi nha anh em đó đã có máy đã báo ok anh em mình đánh tắt tay cho mình đó đánh tắt tay cho mình cứ đánh về cái mặt nhất nha nhớ nhớ nhớ kỹ nha đánh mặt nhất dở nè đó hai nhất một nhị nhất xỉu ok tiếp theo này anh em mình sắp mạnh cho anh em coi nè đó để cho nó ấy rồi cái này đã đã có nha anh em chờ tí máy nó báo rồi nè anh em đó anh em thấy không ok dở nè nhất tứ ngũ vẫn là xỉu nha anh em rồi tiếp theo bây giờ lọc sẽ test cho anh em thêm hai cây nữa nha anh em để cho anh em thấy à, là máy nó như thế nào nha anh em mình chờ tí máy nó sẽ báo liền thôi đó máy nó sẽ báo không có đã có nha anh em đã có rồi máy báo rồi anh em thao đó anh em mình chỉ cần chờ vài, vài giây thôi máy nó sẽ báo mình liền giờ nè đó hột nó bị chồng tới nay anh em thao lắc mà lại hột lên tới đây à, tính ra cái tay mình lắc tốt đúng không à, lắc mà hột lên tới đây luôn rồi ok bây giờ mình sẽ lắc mạnh này đó mình lắc đó cho anh em coi mình lắc hai cây nữa nha để test cho anh em thêm anh em chờ mình vài giây thôi chỉ vài giây thôi nha anh em máy nó sẽ báo liền rồi đây hiện tại là đã không báo nha anh em đó máy nó không báo ok mình dỡ cho anh em xem nè ba lục ba lục rồi một cây cuối cùng một cây cuối cùng là mình sẽ lắp xanh chín cho em cây cuối cùng mình sẽ lắp xanh chín <laughs> cho anh em đây xin lỗi nè đó cây này á mình sẽ đánh về xỉu đi đó. hiện tại là không có nha anh em đây mình để cho anh em coi nè máy nó không báo này nè đó, đèn không báo nè đó. anh em mình đánh về tài cho mình đó. đánh về tài cho mình giờ cho anh em xem này tắt tay về tài nha anh em lục ngũ tam tắt tay về tài đó. đường nào cũng ăn hết đây bây giờ mình dặn kỹ lên cho anh em một lần cuối nha anh em nghe cho rõ nè khi anh em mình đi chơi á cái bộ hột này anh em mình nhớ làm cho mình đó làm vào ba mặt cho mình luôn chứ đừng làm vào một mặt đừng có tiếc rẻ anh em biết vì sao không khi á mà một mặt nó lên á anh em nha một mặt lên á thì máy nó vẫn báo nhưng mà nó có nhiều lúc á hai mặt đây nè hiện tại đây nha ví dụ như mình làm vào mặt nhất đây đúng không rồi một nhất đây lên đúng không đây nhấc lại nhấc có đồ này nha anh em để ý nha rồi mình úp xuống nè rồi hai hai nhấc máy nổi lên không có đồ thì máy mình nó không có báo đó, anh em mình thu những cái cây oan rồi cái đó đó những anh em mà làm cho một mặt đó tiết kiệm tiền anh em đó tiết kiệm tiết kiệm nó không đúng tại vì cái này nó đã không tan rồi anh em mình nhớ kỹ nhá làm phải làm vô ba mặt luôn ăn nó mới chắc chắn được xanh nó thẳng tay với lại người ta được đó rồi những anh em nào á, mà đang xem cái video này á, có vấn đề gì á, thì cứ comment cho mình hoặc là điện thoại cho mình đó để lấy đồ ngoài ra ở nhà mình đó thì còn để cho anh em những cái loại đồ khác ví dụ như là tài xỉu này sóc đĩa này bầu cua bài lá và game nha anh em đó tất cả các cái loại game trên hệ điều hành android nha anh em đó bầu cua cho nó đầy đủ hết nha anh em rồi khi mà anh em xem xong á, thì nhớ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 đó những anh em nào mà đang xem cái video này xong nhớ cho mình xin một like và một subscribe kênh nha anh em mùa dịch qua rồi chúc anh em thành công ok chào anh em